Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh, chào anh bạn ờ, bên cạnh và toàn thể quý vị đang xem chương trình ạ. Em tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 29 tuổi ạ. Em ờ, đang làm gì Tâm? Dạ, hiện tại em đang là nhân viên giao dịch quầy tại công ty cổ phần vận tải hàng không miền Nam Saco ạ. Tức là làm ngay sân bay Tân Sơn Nhất phải không? Cái dạ. văn phòng bự bự đó đúng không? Dạ. Rồi em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ừ. Em đang ở quận Gò Vấp ạ à. Tâm, ờ, Tâm bao nhiêu tuổi Tâm? Dạ năm nay em 29, 29 tuổi 29 tuổi à, mời em trai em chào anh à, Quyền Linh chị Hồng Vân và chào, chào em tất cả khán giả em là Bùi Duy Đăng em năm nay 33 tuổi em đang uh, sống và làm việc tại Sài Gòn em làm công việc gì em uh, kinh doanh về phòng gym à phòng gym cũng như là một số cái uh, sản phẩm thể thao quê mình ở đâu em quê em ở hải, hải phòng hải phòng Vanessa KR lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn em uh, có những ưu khuyết điểm gì uh, đăng ưu điểm của em thì uh, về thể thao thôi thể thao những cái gì về thể thao đúng vâng, không tất cả những cái gì về thể thao thì em em ưu điểm thật ra mình kinh doanh về thể thao luôn mà dạ vâng còn khuyết điểm khuyết điểm của em là không kiểm soát được nhiều thời gian đấy à. em thấy cái khuyết điểm lớn nhất đến bây giờ là như vậy không kiểm soát được thời gian vâng tức là thời gian mình lao vào ờ, dạ, dạ. ăn hết với lại khuyết điểm của em chị thấy là em nói hơi nhỏ đó cưng nói to hơn đúng không chị đúng rồi okay, đó phải chị. như thế mới được nhá dạ rồi tâm mình à, nói về ưu khuyết điểm của mình đi cưng dạ cái ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng nhiệt tình và thích làm các công việc về thiện nguyện đó chị lớn lên lớn lên đi chợ mình đừng có lép bên kia nhưng mà cái nhược điểm của em là em nóng tính cũng thẳng tính mà nóng thẳng tính nóng tính đúng không bên kia thì không kiểm soát về thời gian dễ gây lộn lắm á <laughs> nóng lên nó không sao không không dành thời gian cho em hả ừ đó đó vậy là em đã có bao nhiêu mối tình rồi Dạ em có một mối tình ạ Một mối tình được mấy năm? Dạ cách đây cũng được 2 năm ạ Cách đây 2 năm có nghĩa là đã chia tay 2 năm rồi Dạ đúng Vậy rồi mình yêu nhau được bao lâu? Dạ yêu nhau cũng được ờ, một năm mấy Một chị? năm mấy lý do chia tay? Tính em nóng tính mà một người mà nóng tính nữa thì không phù hợp chị Bên đây lý do chia tay là bạn này nóng bạn kia cũng nóng Thành ra là thấy có vẻ khó dung hòa được Cho à. nên là thôi Đăng ơi em nghe chưa Đăng ơi Em có nghe thấy rồi Ừ Đăng có mấy mối tình rồi Em có khoảng tầm 5-6 mối tình Đăng bên đây là 5-6 mối tình rồi nha Bên đây 5 à, mối tình tại sao chia tay? Em nghĩ là do cái khoảng cách vì em hay di chuyển lắm Ngày trước em hay di chuyển và hay hay đi cũng như là à, học hành cũng như công việc ấy ừ. Nó làm gián đoạn Em di chuyển từ đâu tới đâu mà nó gián đoạn như vậy? Thì ví dụ như khi mà em ở Hà Nội thì yêu bạn gái Hà Nội Đến khi em vào Sài Gòn thì họ không còn yêu nhau nữa Kiểu như vậy Rồi em còn định đi đâu nữa không? em ờ, ờ, em ở sài gòn em thích sài gòn rồi. ở luôn chưa ở luôn rồi ở luôn đi <laughs> chứ không đi đi nữa cái đổi người yêu nữa à chào em em chào chị ừ. lý do chia tay là do do kiểu như là khoảng cách địa lý đúng không vâng, khi mà em di chuyển chỗ khác rồi thì sao mà cách lòng đúng không dạ với lại cũng có những lần mà khi mà em um, học đại học thì em bị ờ, gián đoạn trong cái việc học ấy thì nó làm cho em bị ảnh hưởng nhiều thế cuối cùng chia tay ừ, ừ. bây giờ em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào em mong muốn là em muốn người bạn gái của em à, nói chung là sẽ sẽ bớt nóng tính một xíu có thể đồng cảm được cho cho công việc của em công việc của em nó sẽ chiếm rất nhiều thời gian em cho vô tập gym là hết nóng tính à còn về ngoại hình thì sao ngoại hình thì uh, em cũng không có đặt uh, tiêu chuẩn quá nhiều đâu chỉ cần là uh, khỏe khoắn một xíu là được khỏe, khỏe khoắn cần nhất sức khỏe ông này ông thể thao mà thành dạ. ra là cái tiêu chí của ông là cần sự khỏe khoắn dạ. còn mình là ông không thích rồi đó mình không có thể thao là không thích rồi đó để, để hỏi luôn là đăng không thích điều gì ở bạn gái em uh, sợ phụ nữ nói nhiều lắm nói nhiều là em sẽ thường là em sẽ lao ra đường và em sẽ đi xe và đi thể thao suốt nói nhiều quá là em sẽ ờ, đi tìm xe, chỗ xe, để xe mà ra đường. Vâng. em tránh để không phải nghe đúng không dạ ừ đó nãy giờ ờ, cô gái cô đã nghe về người bên ấy chưa à. chào em gái xinh rất là xinh ha rồi bây giờ em thích một mẫu người đàn ông thế nào dạ mẫu người của em là mẫu người đàn ông của gia đình có ý chí cầu tiến vui vẻ và có chút hài hước xíu à. cái ngoại hình thì sao em có đòi hỏi cái ngoại hình phải như thế nào không dạ ngoại hình thì chỉ cần cao hơn em xíu thôi cũng được tôm tắt với lại ờ, nhìn được là được rồi có dạ. thích đàn ông để râu không dạ Lọn gàng chứ đừng có để râu quá Lọn gàng chứ đừng có để râu quá ví dụ như không gọn gàng thì tính làm sao thì về đó mình sẽ chỉnh chu lại làm sao không chờ ngủ mình tỉa em không thích điều gì ở đàn ông nhất gia trưởng keo kiệt và sự ờ, giả dối là em ghét nhất rồi rồi hôm nay, hôm nay em đi với ai vậy tâm dạ em đi với cậu em và anh bạn đồng nghiệp của em ạ dạ xin mời à, đại diện gia đình nhà gái ạ à, xin chào mc e quyền linh và hồng vân dạ. chào bạn trai bên kia chào à, khán giả có mặt trường quay tôi là cậu của à, cháu tâm đó thì à, hôm nay tôi tới thì trường quay này tôi có vài cái ý để mà bạn cháu tâm tham khảo thì nhìn bạn trai bên đây thì tướng thì cũng cao ráo nhưng mà tiêu chí thì bạn tâm đưa ra thì đôi lúc cũng chưa được có ưng ý cho lắm và cái việc này để cho cháu tâm ha, nó tự suy nghĩ mà nó bấm hay không là quyền của cháu tâm dạ xin hết rồi, rồi cảm ơn mời nhà trai đại diện nhà trai em đi với ai dạ em đi với hai người em à? hai, hai người, hai người em, em hai người em hả rồi rồi em xin chào anh ờ, quyền linh cũng như chào chị hồng vân em tên thông là em của anh đăng thì ờ, và chào tất cả các khán giả ở đây đầu tiên thì nãy giờ em có quan sát là bạn nữ rất là hiền và xinh đẹp em cảm thấy là uh, nó có thể bù qua sớt lại cho anh đăng là một người rất là hầm hố nhưng mà lại rất là hiền lành em mong là hai người có thể ờ, cho nhau cơ hội để tìm hiểu cũng như là coi mình có tìm được một nửa của mình hay không dạ em xin hết anh đăng hầm hố ha mà hiền không em dạ hiền lắm à hiền dạ. khô luôn anh hiền khô luôn hả dạ anh có khi nào la tụi em không dạ không anh uh, ít khi nào mà la lắm anh là một người có sức chịu đựng rất là tốt anh đăng uh, rất là bao dung à. giống như uh, ở trong um, trời em làm anh đang giống như bố già vậy bố già <laughs> dạ. Dạ. bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha đúng rồi mình đã nghe góp ý của hai bên rồi mở rào tặng cái gì nè có bao thư gì nè tiền tiền lương tập hàng tháng đó anh đang đã bị đứng hình rồi nhìn nhan sắc này anh đang bị đứng hình Được dạ rồi vâng. ờ à, anh tặng em món quà dạ chúc em xinh đẹp dạ em cảm ơn anh mở ra đi à, tâm dạ đó là voucher tập gym à tập gym hả cái voucher để tập gym đúng không dạ rồi còn mình thì trước tiên à, em xin à, tặng anh món quà trong đây có một cái bức thư, thư anh đọc trước rồi xong Cảm gỡ qua nha em xin phép đọc thư ngày 19 tháng 3 2021 chào anh ờ, em rất vui khi hôm nay được gặp anh thực sự em chẳng biết viết gì nhưng những gì em viết ra sẽ xuất phát từ trái tim muốn nhắn gửi đến anh dù cuộc sống có bộn bề và tấp nập đến đâu dù người có lớn bao nhiêu và đi đâu chăng nữa thì cần một điểm tựa một nơi để về đó là nơi có em và anh thanh tâm cảm ơn thanh tâm vâng hai bạn về ngồi đi chưa nữa tâm muốn chia sẻ thêm nữa dạ, trong à, đây về... có quà rồi cảm ơn tâm biệt thự mơ ước à, anh suy nghĩ như thế nào về món quà này anh thấy món quà này rất là tuyệt vời bởi vì là anh rất thích rừng à, cho nên là những thứ thuộc về rừng với gỗ mình thì anh rất là thích và nhà gỗ thì nó đúng là tuyệt vời rồi anh rất là cảm ơn em dạ còn đây là cái việc mà muốn nhắn gửi là đó là chiếc áo của bác em hy vọng ba em sẽ có đây và nghe được những lời tâm sự của em ba em cũng là à, thần tượng trong lòng của em bác chính của em bác luôn vui vẻ hòa đồng và luôn um, nếu mà anh em trong gia đình gặp khó khăn á thì bác luôn sẵn sàng giúp đỡ và em muốn người đàn ông em hướng tới cũng là người đàn ông của gia đình luôn chăm sóc gia đình dù um, vợ con có um, chút buồn phiền gì đó thì đàn ông sẽ là người bao dung và tha thứ tất cả mọi thứ áo này là của ai của bác dạ của bác chính em bác chính em thì bác chính của con nữa mất à. rồi à à bác và chính chiếc vâng. áo này luôn theo con bên mình từ lúc mà bác chính mất tới bây giờ à tức là thần tượng bác bác chính đúng không dạ đúng rồi hôm nay thì uh, nó rất là gấp em vừa kết thúc một cuộc họp xong thì cái món quà em không có kịp chuẩn bị em rất là xin lỗi cô dâu rất là xin lỗi cô dâu à sorry, <laughs> xin lỗi nhà gái em uh, em thực sự không kịp chuẩn bị thì uh, em uh, xin hát hát tặng một bài tặng em được không ạ dạ được người yêu ơi kho mềm đã héo khô mà thổ lá xác sơ những con đường vắng sương mơ từng bước chân quân đi mùa thu xa lắm để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ rồi cảm ơn chúc em sẽ không còn buồn nữa dạ các bạn à, cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên gặp mặt đó dạ lần đầu tiên gặp em thì anh thấy như thế nào <laughs> đầu tiên quá <laughs> anh thấy nó hồi hộp hơn là cả khi mà anh à, nhận được cái giải à, vô địch trong à, đá banh của của của đội của anh á <laughs> nó hồi hộp á sao anh thấy hả? sao anh hàm hố không ừ, tâm thì sao tâm hàm hố không dạ thì ban đầu thì con thấy ảnh cũng hiền á nhưng mà không biết ảnh sau đó thì như thế nào thì con chưa biết được thôi con người vậy thôi thấy râu ria rồi xong trộn tí này kia nhưng mà thật sự là anh à, nhìn sâu vào mắt của bạn ấy thì thấy bạn đúng là hiền không đến nổi hầm hố như đúng cái từ gọi như vậy đâu ha dạ rồi hai bạn à, trò chuyện nhau đi em có yêu thể thao không dạ em cũng thể thao thì cũng cũng yêu thích á nhưng mà do em bị giãn tĩnh mạch chân nên thành ra cũng hoạt động những cái môn thể thao nào mới tránh chạy nhảy hay như thế nào đó nó bị lười đi đúng không dạ à em năm nay em 29 tuổi sao chỉ yêu có mỗi người thôi yêu ít thế dạ tại vì à, xưa giờ thì em tình yêu đối với em lúc trước em luôn cảm thấy là mình à, bất an với lại không cảm giác được sự an toàn và thiếu sự tin tưởng bình thường nếu mà em quen em cũng hay sợ lắm em sợ điều gì không tin tưởng điều gì nói cho anh nghe đi dạ nãy giờ em có trao đổi thì em sợ em ghét sự lừa dối lắm có gì thì cứ trao đổi thẳng thắn với nhau mọi thứ đều phải chia sẻ hết đừng có giấu em điều gì một khi mà đã đã lừa dối cái gì đó thì em rất là ghét và em chỉ cần biết phát hiện một điều đó thôi là em sẵn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vậy là tâm ghen lắm hả tâm tâm có ghen không dạ em thì em không ghen nhưng tại vì đó ví dụ như ảnh đi cho anh ra được mọi thứ nhưng mà em chỉ cần biết một thứ thôi là biết là lừa dối em một cái là em sẽ cắt đứt mọi thứ là nhân giống như là stop luôn á cô ừ. bạn nam là ở phòng gym dạ. rồi là giao tiếp với rất nhiều người phụ nữ đẹp vậy thì đấy hoàn cảnh ghe không là em thử tương tượng đi ngày nào nay cũng tiếp xúc rất nhiều người đẹp đó trai đẹp gái đẹp nườm nượp đúng rồi nếu trong trường hợp đó em nghĩ là em chỉ cần bản thân em phải đẹp trước tiên cái đã phải cố gắng hoàn thiện bản thân mình để còn mình sống có một cái gì đó nó riêng biệt khác biệt với mọi cô gái khác thì anh sẽ biết là người này không người này sẽ khác với người mà anh đang tìm hiểu và trong cuộc sống cũng vậy nữa nếu mà không có ảnh thì em vẫn phải hoàn thiện bản thân mình đấy là quan điểm của em còn quan điểm của anh nó hơi khác của em một xíu thông thường thì cái công việc của anh ở phòng gym nhưng mà anh cũng không có tiếp xúc quá nhiều với khách hàng vì đa số các bạn sẽ tiếp xúc và hơn nữa anh cũng có những công việc ở bên ngoài nữa và nó sẽ có rất nhiều những cái khó khăn và thông thường thì anh không mang những cái việc đó về về về nhà. Yeah. Dạ. À, ờ, thậm chí có giai đoạn anh bị à, đình chỉ thi tốt nghiệp ấy mà ba mẹ anh hoàn toàn không có biết, anh phải giấu à, để anh tự giải quyết cái việc đó cho nên anh sẽ không mang những cái việc à, khó khăn hay phức tạp ở, ở, ở ngoài đường về nhà ấy. Yeah. Dạ. thì uh, nó chỉ là một phần nào đó thôi còn tại cái thời điểm nào đó thì anh mới có thể chia sẻ được câu của anh hay nói thì sẽ là ổn nên mọi thứ anh sẽ là ổn anh không có muốn những người xung quanh phải phải phải phải có nghĩa vụ phải nghe những cái gì đó khó khăn từ mình cho nên là nếu mà cái người nào đó họp mà có thể chia sẻ được thì anh mới có thể chia còn đa số khi họ gặp anh thì họ chỉ có <laughs> vui thôi nó yeah. Dạ. khác với cái chuyện về uh, tình yêu uh, kiểu như là ngày trước anh đã yêu những người phụ nữ rất là ghen cho nên là <laughs> anh, anh cảm thấy rất là áp lực và anh không chịu nổi những cái việc họ nói rất là nhiều đó là nguyên nhân anh cần chia sẻ cho em em <laughs> em hiểu không dạ em hiểu <laughs> rồi chúng ta bàn một chút về tương lai xa đi dạ. nếu như hai bạn ờ, hợp với nhau thì khoảng bao lâu chúng ta đến với nhau được của em sẽ là năm 36 tuổi tức là khoảng tầm 2 năm nữa à, hai năm nữa là mới kết hôn hay là hai năm nữa là hai năm nữa sẽ kết hôn hai năm nữa thì kết hôn có trễ quá không anh vẫn trẻ mà đúng không dạ năm nay em 29 tuổi 29 10 11 32 trẻ bởi vì anh à, đang à, bắt đầu rất nhiều thứ bây giờ à, em cảm giác thế nào về anh chàng này từ nãy giờ em nói chuyện dạ thì cũng có chút chút nhưng mà em thấy vẫn còn một cái điều gì đó giống như anh nói còn 2 năm nữa còn đối với em là bây giờ em 29 tuổi rồi em cần một cái em tặng cho anh một ngôi nhà có nghĩa là em cần một mái nhà và những đứa con hơn là tại vì bao nhiêu năm em cũng cô đơn một mình thành ra là à, không thể nào chờ đợi mãi nữa anh ấy chỉ cần 2 năm để hoàn thiện cái sự nghiệp của mình dạ. còn em gái thì à, cần thời gian sớm nhất để xây ngôi nhà tình yêu cho mình đúng rồi quyết định là do chúng ta nếu trái tim mách bảo mình bấm nút mình cứ bấm còn nếu trái tim mình mách bảo không cần bấm thì khỏi phải bấm chuẩn bị sau 3 tiếng đếm một hai ba hết thời gian anh trai có bấm nghe một cái cạch à, em gái không bấm thấy rất rõ thôi Cảm có lẽ không? chúng ta không có duyên với nhau không có duyên nợ với nhau cảm ơn anh. rồi à, chúc các bạn sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha cảm ơn chị